Football? Do you like football? Yes. I think Vietnam is Hello. Uh, hello. Who is Vietnam against right now? I think Vietnam is draw. But but which which country are are we against right now? Vietnam versus versus one country? Philippines. Philip the Philippines. Oh, I think Vietnam and the Philippines are like as strong as Vietnam is as strong as the Philippines. Do you think so? Um, I so, think so. So Vietnam and the Philippines are now draw. It's oh, very okay. early to speak um the that. It's too soon. It's too soon to speak to to talk about the final results, right? Okay, but it is the end of the the first half, right? Yeah, teacher. Okay. I, but of course, we will still hope that Vietnam will win, right? Okay. Hôm nay cô sẽ có uh, bài gì đây? Xem nào. Okay. Hôm trước chúng ta học về The Great Fire đúng không? The Great Fire là cái trận hỏa hoạn rất là lớn vào năm 1966 ở London. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái sự kiện khác cũng xảy ra ở London trong cái khoảng khoảng thời gian đấy và có tên là The, the Black là đó con biết trong ờ, tiếng Anh à đâu thật tiếng Việt nghĩa là gì The Black Death Death là đi từ cái động từ nào ấy nhỉ? Đây Die, ok. Death là cái chết đúng không? Chúng ta có cái sự kiện là cái chết đen. Để xem, chúng ta sẽ xem là nó liên quan đến như thế nào. Nhưng mà trước tiên thì cô có một cái bài như thế này. Các con sẽ được xem lại một lần nữa về cái sự kiện The Great Fire. Sau đó cô ấy có một cái quiz nho nhỏ cho con ôn lại nha. Ok. Guy Fox. <laughs> trong khi chúng ta xem video clip này các con hãy ờ, viết vào trong chat tất cả những cái động từ được chia ở thì quá khứ của cô sau đó khi mà hết video thì enter một cái cô xem nhé nó có đủ không nhé Let's go back to 1666 The City of London A different place than it is now But even then, it was the centre of England's trade and finance. In the wee small hours of Saturday, September the 2nd, buyers started including men right about there. Most people think it started Thomas Farrell. Just think about it tiny spark pops from the bakery oven. It's the end of a long, hot, dry summer. It's a cramped, higgledy-piggledy neighbourhood with buildings all made of wood. It doesn't take much for that spark to turn into a fire. And soon, the whole neighbourhood is in flames. Add a steady wind blowing the flames here, there and everywhere, and soon the whole city is ablaze. The great fire burned for four days. It was a total calamity. More than 13,000 houses went up in smoke. 90 churches and 44 livery companies were burnt to a crisp. Plus, the fire destroyed the Royal Exchange and St Paul's Cathedral. Hold on, that's not St Paul's Cathedral. It's the old St Paul's. You're thinking of the new St Paul's Cathedral, which was built after the Great Fire. The Lord Mayor did not know what to do. What can I do? People were running for their lives taking what they could carry and getting out of the city. Finally, King Charles II sent the Duke of York with the army and they exploded buildings to stop the fire from spreading. The whole city was a ruin. Almost all the buildings were destroyed or damaged. You could see clear across the city from wall to wall. Despite the destruction, by September the 6th, the city was back at work and Parliament resolved to rebuild it, bigger and better than before. nào cô sẽ check phần chat xem nào again đó xem lại á ok con cứ viết ờ, được bao nhiêu càng nhiều càng tốt tất nhiên là mình có thể viết hết được đúng không nào ok rồi send destroy từ dũng này nguyễn vũ khánh linh đúng không what started cramped burned burned viết ờ, chữ viết con viết nhầm đúng không không nhầm sent, destroyed, resolved. okay Đức An xem nào. Was, started, cramped, made, were, burnt, destroyed, did, sent, explored, and resolved. Ừ, Bùi Lan Phương. Wow, giỏi thế. okay Đức An cả Bùi Lan Phương. Rất là chuẩn. okay Phan Nguyễn Ánh Ngọc. Started, cramped, destroyed, sent, was, did, explore. okay rất là tốt. Bạn nào nữa? cô xem nữa nào was started wow gọi burn các con viết giống nhau đấy nhỉ có phải là burn như thế không burn này chứ nhỉ hay là burns có hai cách viết ok explore result rồi giỏi sau đây chúng ta sẽ vào một cái quiz đâu rồi để có tìm Ok. Để xem là con nhớ được gì từ cái video đó nha. Classic nhá. À đấy cô đang tắt mic của con. <laughs> Chờ tí cô mở lại. Ok. Chúng ta sẽ vào cái quizzes này nha. Link cô đã để ở trong chat rồi. Ok, có cần xem lại không? Các con có cần xem lại không? Trong lúc chúng ta đợi chờ nhau vào lớp cho đủ, chúng ta sẽ làm lần nữa nhé. To 1666. Let's go back to 1666. Lần này chúng ta để ý hơn đến different place than it is now. But even then, it was the centre of England's trade and finance. In the wee small hours of Saturday, September the 2nd, a fire started in Pudding Lane, right about there. Most people think it started in Thomas Farriner's bakery. Just think about it. A tiny spark pops from the bakery oven. It's the end of a long, hot, dry summer. It's a cramped, higgledy-piggledy neighbourhood with buildings all made of wood. It doesn't take much for that spark to turn into a fire. And soon, the whole neighbourhood is in flames. Add a steady wind, blowing the flames here, there and everywhere, and soon the whole city is ablaze. The great fire burned for four days. It was a total calamity. More than 13,000 houses went up in smoke. 90 churches and 44 livery companies were burnt to a crisp. Plus, the fire destroyed the Royal Exchange and St Paul's Cathedral. Hold on, that's not St Paul's Cathedral. It's the old St Paul's. You're thinking of the new St Paul's Cathedral, which was built after the Great Fire. The Lord Mayor did not know what to do. What can I do? People were running for their lives taking what they could carry and getting out of the city. Finally, King Charles II sent the Duke of York with the army and they exploded buildings to stop the fire from spreading. The whole city was a ruin. Almost all the buildings were destroyed or damaged you could see clear across the city from wall to wall. Despite the destruction, by September the 6th, the city was back at work and Parliament resolved to rebuild it, bigger and better than before. các con đã vào xong ờ, cái quiz hết chưa? Có bạn nhắn tin trong vì sao lại cháy được nhỉ á hả? <laughs> Chỉ cần một mồi lửa thôi. Xong con có nhớ là uh, cái chất liệu của tất cả ngôi nhà ở London hồi bây giờ là làm bằng gì không? chỉ cần đúng một cái đốm lửa nhỏ thôi là toang rồi. Nhưng mà tất cả tất nhiên là trong cái video đấy thì không phải là con mèo gây ra cháy mà là họ đang lấy cái hình tượng con mèo để làm như là cái cái sự lan này nó rất là nhanh ấy. nó lan từ nhà nọ sang nhà khác như là con mèo nó đi từ nhà nọ sang nhà khác vậy con hiểu không chứ không phải là con mèo gây cháy hay là con mèo bị cháy nên là căn nhà nó bị cháy đó đúng rồi bạn à, bạn gì đâu rồi đúng rồi Wood rồi cô biết rồi bạn là bạn người J JXD start nhá start nè Ôi, sao, sao? Ôi, Lugar, lugar, lugar. Summer đi. Bắt rồi. mày gái là trần ái đó được vị trí thứ mấy là Phải là làm lại thế này. Thứ bảy à? đi cô không gì để xem bạn leo lên được mấy giơ tay không thôi cô con làm xong rồi con được đứng hạng thứ sáu với cô mà nhảy kiểu gì ra đứng hạng thứ tám mà cô con đấy là con làm xong trước đúng không xong có bạn khác làm tiếp thì con bị đẩy xuống ấy hả vâng đâu con ở đây á vâng con đâu con con là đâu, tên con đâu con ở thứ mấy nhỉ con ở thứ 8 ấy cô từ đầu con ở thứ 6 các bạn cứ đẩy con xuống thứ 8 không à thế lúc nãy con vào lại đi à con để tên là ờ. khuyên đó. khánh huyền <laughs> ừ. rồi hiểu hiểu tắt đấy cô xin lỗi <laughs> xin lỗi ok rồi tiếp theo chúng ta có bạn uh, lê bùi phương anh hoàng hiệp rồi bạn đức an linh trương khánh linh cao danh lưu và bạn khánh huyền cô hương siêu xấu vẫn chưa biết bạn tên là gì mai mai á, giỏi này bình an ok cô công nhận là con ờ, có con con giỏi nhưng mà vào lại thì nó hơi được không công bằng lắm đúng không ok chúng ta xem lại ok năm một sáu sáu sáu chắc chắn rồi mình phải chọn kể cả mình không biết là thứ ngày tháng nó, nó như thế nào nó cụ thể như nào nhưng mà năm một sáu sáu sáu là phải chọn cái này tháng 2 năm à, à đâu mùng 2 tháng 9 năm 1666 ok tiếp theo có vài câu là nó không có thông tin trong video đâu chúng ta sẽ thử đoán on what street did the great fire start Pudding Street ok kể cả mình không nghe được thì cô nghĩ là con vẫn sẽ nhìn được cái transcript ở dưới cái cc ở đấy how did the fire start nó bắt đầu ở một cửa hàng bánh đúng không a baker's shop or a bakery what contributed to the rapid spreading of the great fire tất cả đáp án trên nó chính là do thời tiết này mùa hè nóng nực khô nóng này tất cả những ngôi nhà được làm bằng gỗ và xếp san sát nhau cuối cùng là các con phố thì rất là hẹp cho nên là ngọn lửa thì càng dễ lan hơn ơi câu này hôm trước bạn Đức An còn nhắc cho mình đúng không là dòng sông Thêm là dòng sông rất là nổi tiếng ở London rồi nếu mà chọn cái này phải là sông Thêm nha How did the fire how long did the fire burn It burned for three days and three nights Ok thử thách 6 ngày 6 đêm còn xem <laughs> TikTok khổ ám ảnh how many people are believed to have died cái này thì cô thấy là không có trong bài nhưng mà đáp án đúng của chúng ta là 6 người thực ra là không bị chết quá nhiều bởi mọi người cũng thoát ra khỏi ờ, mọi người di chuyển đến cái vùng có nước ấy, thì sẽ không bị thiệt hại về người The fire spread quickly. True. Chán không? Everyone stayed in London during the fire. False. Đâu mọi người phải di rời hết đúng không? Không ai có ở lại đấy, ở lại đấy chết cháy mất. The houses were made of bricks. Không đúng, nó được làm bằng wood. The, they took water from the sea Đó, to fight the fire. Biết là wood là gỗ. Brick là gạch. Đây, brick là gạch con ạ. À, không phải gỗ. <laughs> các con không thấy gỗ ở đấy để chúng ta xài đúng After the fire, everyone went back home. Chán thôi, phải về để xây dựng lại thành phố đúng không? A dry summer means there was no rain. Khô vừa khô vừa nóng để càng dễ cháy. To fight a fire means to try and put the fire out. Chúng ta có cái cụm put out. Không biết các con đã học chưa? Đây là phrasal verb và có nghĩa là dập dập lửa. Đó, put out. Put out the fire, dập lửa. Phrasal verb. Cô thấy là cấp 2 là đã học phrasal verb rồi đấy. Another word for terrible is awful. Okay. Rồi rất là tốt rất là tốt cô sẽ đi vào bài này nha hôm trước lúc nãy cô vừa nói đến cái the black test và the great fire đúng không um, the great fire thì cô vừa nói rồi chúng mình cũng vừa học nói về một vụ gọi là hỏa hoạn thiên không phải thiên tai nhầm nhầm vụ hỏa hoạn nhưng mà the black test thì liên quan đến cái gì đó con biết black death um, con nghĩ là bệnh dịch hoạch con nhớ ờ, không nhờ bệnh dịch hoạch này đến à. một cái căn bệnh đúng không và ừ, thế chắc chắn là đó. nhiều người chết rồi like death mà lại ừ ok rồi ta sẽ đọc nha ờ, cô mời bạn uh, hiệp đi cô chưa được nghe con nói nào đọc giúp cô uh, bao nhiêu nhỉ đọc giúp cô từ đầu cho đến đây nha Okay. Ừ, ok, cô đang nghe rồi đấy. Cô và các bạn đang nghe con rồi đây. Ừ. The black ship arrived in England in one one năm 1665 sáu ấy hả? Đọc như nào? Mình sẽ đọc hai số đầu và hai số cuối. <coughs> Chẳng hạn con đọc là 16, 65 đấy thì mình sẽ 1665. Wow, 1665 not. Blacks carried the Black Death. People with the Black Death were very sick. Many thousands of people died. Okay, very good. Okay, can you underline or you can highlight the verbs that was in the past simple tense? The verbs in the past simple tense. You can. Cô cô có cho con viết trên bảng mà đúng không? Ok. Gạch chân giúp cô những động từ được chia thì có thứ đơn trong bốn câu mà con vừa đọc ấy. Con biết sử dụng không? Con biết sử dụng không? Hay con, con đọc cũng được để cô gạch chọn là những từ nào. Hmm. <laughs> động từ chia thì có thứ đơn chúng ta có từ này này để cô để cái màu khác nhỉ cho nó đẹp này con đọc là gì hiệp ấy arrived âm cuối là âm d ok tiếp theo chúng ta có từ này chúng ta đọc là um carry Ôi, đọc mà đúng không? đọc được không ok từ tiếp theo nào là gì were ok và ừ. cuối cùng died ok rồi rất là tốt uhm, bạn à, bạn nào nhỉ cảm ơn hiệp <clears throat> bạn à, lê bùi phương anh có thể à, dịch giúp cô cái phần mà bạn hiệp vừa đọc được không có nghĩa là gì is in a in the great fire. À không, ý cô là con có thể nói cho cô dịch cho cô cái đoạn mà bạn Hiệp vừa đọc được không? Tiếng Việt ý, sang tiếng Việt nó là gì á? Dịch hạt, hạt à, tới nước Anh trong năm 1665 1665 đúng. Những con chuột thì làm sao? Chuột. Mình cứ dịch là con... cái chết đen đi. Con, con chuột, chuột thì mang theo cái căn bệnh đen mang đến ở trong người. đại dịch. Ừ, mang đến đại dịch cái chết đen. Ok. Con người với đại cái chết đen thì vô cùng bị ốm rất là nặng đúng ừ. không ừ rồi những người mà phải trải qua cái cái chết đen này, thì ốm rất là nặng và rất là many thousands of people die cái là gì con rất nhiều người đã bị chết ờ, rất nhiều ở đây là là tính đến hàng hàng trăm hay hàng chục hay hàng nghìn hay hàng à, gì many thousands nghìn đúng rồi hàng nghìn, nghìn người hàng nghìn người đã chết ok đến nếu để mà so sánh giữa cái vụ the great fire và the black death thì bên nào chết nhiều hơn vậy các con nhớ không các con có thể tự trả lời ai trả lời cô cũng được không hỏi chung đúng rồi the black death chết nhiều hơn lúc nãy là mình bảo là the great fire chết có mấy người nhỉ đếm trên đầu ngón tay luôn á à. đó chính là six people died in the fire okay thế là chứng tỏ là cái vụ dịch bệnh ý, giống như là virus corona vừa rồi nó rất nó là quan trọng nó là quan trọng hơn cả kiểu là nó nghiêm trọng hơn cả những cái vụ hỏa hoạn hay là thiên tai đúng không nào ok được rồi tiếp được rồi đi thôi tiếp thôi à, chúng ta sẽ đến những câu tiếp theo cô cô nhờ bạn là bạn nào nhỉ bạn, à, chúc Annie đọc giúp cô từ từ đây cho đến ờ, hết cái đoạn đấy. Yes. The break die was very death. bad in Con London. Đọc là death. Con sẽ đọc là death. Death. Oh, the black the great was very fight bad started in a breakshop on on second second September. À, ừ uh, mm -hmm. uh, 16 và 66 66 đúng rồi Sixty six people died in the fire the great fire ended on ended ended ended ừ. on fifth on five September 16, 1666, mm. after the fire, thousands of people didn't have anywhere to live. Rồi, rồi, ok. Đọc có hơi sai một vài chỗ thôi nhưng mà nhìn chung là rất là ổn. Nhớ nhá các con cách đọc uh, số 5 thì mình cứ đọc hai số đầu và hai số cuối là được này. Ok, còn để đọc về ngày thì mình sẽ đọc là on the second of September. Mặc dù là chữ thì họ không viết ra đâu nhưng mà các con phải đọc on the cộng với số thứ tự of cộng với năm à, à cộng với tháng nhé. Ok, on the second of September 1666. Ok. Rồi. Bạn uh, Tố Uyên. Bạn Tố Uyên đâu nhỉ? Tố Uyên cô sao cô không cô ờ, cô cô, cô mất dấu con rồi. Đâu rồi? Hình như con không mở được mic đúng không? Nên là cô không gọi được con rồi. Bạn uh, Đức An vậy. Đức An dịch giúp cô cái đoạn vừa rồi nhưng mà bạn uh, Trúc ấy, bạn vừa đọc á đây phần hết um, à, cái cái chết đê nên ờ, có có diễn biến rất xấu ở London thôi ừ. và rồi à, cái ngọn là rồi à, ngọn ờ, ờ, một trận lửa ở một trận lửa đã bắt đầu đầu ở một gã bắn bánh mì thì vào ngày mùng 2 hay tháng 9 năm 1966 6 ừ. người chết trong vụ hỏa hoạn ấy và vụ hỏa hoạn đã kết thúc vào ngày mùng 5 năm tháng 9 năm 1666 sau ừ. vụ cháy hàng nghìn người người không không hề người người vô gia cư đúng rồi hàng nghìn người không có nơi nào để uh, trú ngụ cả trú ẩn ok chúng họ trở thành người vô gia ờ. cư đúng không ừ. rồi không có nơi trú ẩn luôn ok đó là một vài thông tin về uh, đây là bad news bad news là những cái thứ mà nó không được tốt đẹp cho lắm không được hay ho cho lắm đúng không nó nói về những cái thiệt hại nhưng mà good news là gì cô mời bạn Bùi Lan Phương làm giúp cô cái đoạn the good news nha Ủa. Uh, hello okay. hello the okay, good news the great five skill the dress. mm -hmm. The great fire stopped the black there. Ok, killed. Mình có âm uh, ờ, the ở đây này. Nhưng mà stop, mình không đọc là stop it nhá. Mình sẽ đọc là stop. Stop. Stop. Cái này là cái là Chân phần rồi. Okay. Rồi. Ôi, Lan Phương, đó, con dịch luôn giúp cô cái đoạn này đấy. nói gì? Good news của chúng ta là gì? The fire killed um, dạ. the rest. Nó nghĩa là gì? Sang tiếng Việt nhé. The, the fire puppy Vụ hỏa hoạn này nó đã giết tất cả những con chuột mà mang cái bệnh đúng không? Mang bệnh. Yeah. Ừ. Dạ. Truyền nhiễm. Và cuối cùng là vụ hỏa hoạn đã dừng lại. Um, vụ hỏa hoạn đã đã dừng lại chấm dứt. Không biết chấm dứt chấm dứt cái gì chấm dứt cái à, cái chết đen này đúng không cái là cái ờ, dịch bệnh cái chết đen ok trong Ủa, cái xấu lại có cái <laughs> tốt và trong cái tốt lại có cái xấu ok rồi trong cái tốt có cái xấu không không trong cái xấu cái tốt chứ có nghĩa dạ. là cái ờ, vụ cái bệnh cái dịch bệnh này nó xảy ra trước nó xảy ra vào năm 1665 ấy kìa và sau đấy thì lại có cái vụ là hỏa hoạn này vào năm 1666 dạ. yeah. nên là nhờ vụ hỏa hoạn này coi yeah. Dạ. như là nó đã uh, chấm dứt. Ừ, đúng rồi nó đã chấm dứt cái dịch bệnh này thế là thế là tốt đúng không ừ, vâng. mặc dù là nhiều người bị trở thành người vô gia cư sau rồi là phải sơ tán rồi các thứ các thứ nhưng mà chấm dứt được cái dịch bệnh thì đúng thì là một thành tựu đấy <laughs> <laughs> ok Not, not many people die in the in the Great Fire. Great không? fire. không có quá nhiều người chết trong uh, vụ cháy này. Ok, rồi chúng ta vừa mới đọc xong bài này. Cô nhờ năm bạn làm giúp cô bài này mỗi bạn một câu nha. Cô sẽ gọi xem nào. Đánh vào trong chat của cô. Mi là bạn nào đấy? Nghe giống giọng bạn trường ấy nhỉ? Ok, cô sẽ viết ừ, Em, nhiều em quá, nhiều em quá. Tina. Mi. Mi hơi nhiều. Rồi, rồi, rồi. Trương Khánh Linh cô 1. Cô phải uh, chờ cô tí cho chữ này nhỏ lại. cho nó nhìn nó dễ. Rồi. thế lại Trương Khánh Linh thôi cô xin phép cô viết uh, tắt đi <laughs> hết chỗ hết chỗ câu hai, Tina không biết được vậy rồi câu tiếp theo là bạn um, Ánh Ngọc San Nguyễn Ánh Ngọc câu 4 là bạn Khánh Huyền ok sống vâng, cùng vâng. câu 5 cơ hội cuối cùng Nó <laughs> cô gọi bạn Lê Bùi Phương Anh rồi đấy Ủa Nhắn nhiều vậy Nhắn một lần thôi Cô, cô lướt không kịp luôn Cô lướt không kịp Xem có bạn nào ờ, Cao Danh Lưu Con viết được không nhỉ Lê Bùi Phương Anh nhá Lê Bùi Đức An và Lê Bùi Phương Anh có không phải là liên quan gì đến nhau đấy yes yes là sao Lê Bùi Phương Anh là em còn yes <laughs> ok ok tự nhiên thấy thôi để cho em làm một nước an nhé yes <laughs> được Okay, it started in 1666. GT, G, GT, GT hả con? Great Fire là GF mà. Cô mở phần vẽ lên đi cô. Cô mở phần, cô vẫn mở mà. Viết được bình thường mà. Phần vẽ có sẵn mà. Bạn chưa Khánh Linh, viết lại cho cô xem là G gì. Trên này của con người ta bảo là cô tắt phần vẽ rồi cô. Con là ai đây? Khánh Huyền á? Vâng cô không con thấy các bạn viết được không con thấy các bạn viết được không con chỗ con nó có vấn đề gì không thế con định viết cái gì là dạ, dạ con thưa cô là con con định viết gì cô viết hộ cho đi đi ạ đi đi ok khánh huyền đúng không con con con là cherry đấy cô rồi ok cô thấy rồi đi đi là black jack rồi to quá hơi to <laughs> rồi đủ to chưa rồi GF Great Fire này rồi it lasted for a year Black Death đúng rồi China chuẩn luôn kể cả nếu mà mình không biết thì mình cũng có thể suy luận ra bởi vì là cái Great Fire nó rất là nhanh có 3 ngày 3 đêm rồi còn Black Death là nó kiểu trường kỳ đúng như kiểu kiểu kiểu corona đấy những cái dịch bệnh nó hay kéo dài tận cả vài năm nếu mà hồi đấy mà kiểu kiểu còn không có vaccine các thứ nữa thì mọi thứ nó khó mà có thể hết được nhưng mà may mắn là có cái Great Fire này kiểu như là đúng là kiểu tiêu hủy đấy các con đọc tin tức ấy sẽ thấy là những cái đồ quần áo của bác sĩ mà sau khi tiếp xúc bệnh nhân ấy thì đều phải tiêu hủy đúng không phải đốt nó hết đi thì nó mới hết được uh, bệnh thì đây cũng thế cũng là một cách để tiêu hủy đó ok chúng ta sẽ check đáp án nha you started in 1666 GF này, Great Fire. It lasted for a year BD. It lasted for four days. Okay, Great Fire. Rats carried it. Black Death and rats died in it. It the đây là cái gì? Là Great Fire. Okay, rồi rồi rồi. Rồi, cảm ơn con. Great Fire of London was an important event in British history. Okay, cái này thì à, cô sẽ giao à, sau nha bây giờ chúng ta sẽ vào cái gì đây uh, cô, cô vẫn còn blue thì được rồi blue thì để cô tìm nhưng mà bây giờ cô có một cái bài khác Blookit khó Blookit cô ờ, không tìm được bài nào nó thật sự hay cả nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ xem ờ, cái này ok nhưng mà chúng ta sẽ ôn lại về thì các cứ đơn thực ra chúng ta vẫn ôn đấy <laughs> không ôn lại gì cả chúng ta vẫn học được đố con biết ok can you guess which movie is this cô xem video không trả lời câu hỏi cô ừ đấy con có thấy à. không có 10 có 11 câu rồi các con cứ bật mic lên chúng ta đến dạ. câu hỏi nào chúng ta cứ uh, nói lên nhá đấy bắt đầu đúng không cô thích phim này lắm phim này quá hay luôn ý ok ờ. à không cái này không nói được chat chat chat chat nói cũng được mà chat cũng được mà tốt nhất là chat à? bởi vì mình phải viết và cô sẽ cần một bạn là đánh vần giúp cô xem là chúng ta sẽ viết cái gì vào đây nhá he stops when he dot dot dot a girl in the house and they give us the verb here okay so what is the past uh, past tense form of this word okay rồi, cô đang nhìn vào chat rồi. Cô thấy tất cả các bạn đều đánh đúng đấy. Hoàng Giang này, Ánh Ngọc này, Tina, Trương Khánh Linh là worst hearing á. Có đúng không? Lan Phương này, ok, Emma, Đức An, cô, Khánh cô, Huyền. Bây giờ cô cho em chơi quiz. À nhầm, bây giờ cô cho em chơi blue kit nha. Blue kit được rồi. Chắc chắn là sẽ chơi mà để cô, cô tìm bài bởi vì cô chưa tìm thấy cái gì hay cả. Rồi, cô sẽ viết giống như các con viết ở trong này nhá đó là H E A R D các bạn đọc là gì nhỉ hurt hurt hurt đúng rồi yeah hurt hurt okay very good next one tiếp nào The adventure is out there. Okay, Carl. Dot dot dot. The balloon into the house with him. Okay, what do you write in the chat? Okay, take what is the past tense form of this verb. Okay. Rồi, rất giỏi. Cô thấy tất cả các bạn đã viết trong này mai mai này mèo nhà chồng này hiệp phạm này Ok, Khánh Huyền, Đức An, Lan Phương. OK, so how do you pronounce that word? What is the past form? Chúng ta đọc là gì? Took. Took. Took. Took. Okay, took. Take, took. Các con còn nhớ cái phân từ hai của take là gì nữa không? Take, took. Taken. Rồi, đúng rồi. Khi mà cô dạy thì cô Okay, they both dot dot dot. Okay, and the word here is where. Where? where. Were. Rồi, đúng rồi, đọc rất đúng rồi. Ok, cô bé con đã viết hết vào trong chat rồi nè. Ok, war, war. Sao, sao cô đọc lên nhỉ? <laughs> đọc là war đúng không? Ok, cô sẽ viết rồi các con nha. W, O, R, E. know it's an exclusive club. Only explorers get in here. Not just any kid off the street with a helmet and a pair of goggles. Do you think you got what it takes? Well, do you? Uh, uh, uh yeah, I... All right, you're in. Welcome aboard. Ra nhập hội luôn. Okay, Ellie puts out her hand so Carl would shake it. Okay, puts. Mình có biến đổi gì ở động từ này không? Không cô. không đúng rồi ok và cả phân tử hai của nó cũng vậy put put put đúng không rồi put giữ nguyên rồi Ellie put out her hand so Carl would shake it cô cô nói một cái này à, có cái từ read ấy con biết không từ read sang quá khứ nó cũng là cái này đúng không read, nhưng mà, nhưng mà đọc khác thôi cô red đọc, đọc, đọc, đọc khác là gì red red red, red. đọc là red, red. giống màu cái chữ này nhá ok Read, red, red. Okay. What's wrong? Can't you talk? Hey, I don't bite. What's your name? You and me, we're in a club now. are your balloon went. Come on, let's go get it. My name's Ellie. Okay, Karen, Ali, dot Became. dot dot, friends. Okay, đúng rồi. Became. Nếu mà nếu mà các con nhớ được từ come thì các con chắc chắn cũng nhớ được từ become đúng không? Bởi vì nó biến đổi giống nhau, nó biến đổi cái đuôi thôi. Từ come thành came. Đố con biết phần thứ hai của come là gì? Come. Cũng là come đúng không? Come, come came, come. Come came, come. Hey, BK. Ờ, Hai người đã trở thành bạn. <laughs> Ừ. <laughs> okay, Carl. What's into the room below? Ôi, Trương Khánh Linh, à. con viết có đúng không thế? Khánh Linh ơi, Trương Khánh Linh, con viết lộn, con viết lộn, cái này lộn, cũng là bèo, quá bèo. khứ nhưng mà là của từ khác rồi. Cẩn thận nhầm nhá. Chúng ta có chúng ta có for. Ơ, ừ, không biết được vậy. Sang quá khứ là sao đúng không nhưng mà mấy cô thấy bạn Khánh Linh viết hơi bị nhầm bên này chúng ta có feel trong quá khứ là felt đó khác nhau nhá for là ngã còn feel là cảm nhận for felt feel felt đó ok cô thấy con viết trong này đúng rồi nè cẩn thận thôi cẩn thận hơn một chút thôi là được ok chúng ta có felt ambulance gãy tay luôn nhá khổ thân phim này tên là áp các con ạ chỉ là áp áp lên con xem đi hay lắm phim gì cô áp ừ. up áp thì kiểu là stand up ấy rồi <laughs> ok biết rồi các con rồi rồi felt. nhớ nha đúng rồi Carl felt scared when the girl came into his room. Carl cảm thấy sợ khi mà các bạn gái đi vào trong phòng của bạn ấy. Rồi. Sao? I am to let you see something I have never shown to another human being. Con ơi, cái này con trộm dễ lắm không ạ? Swear you will <laughs> Cross your heart. Cross your heart Kiểu kiểu thề đi Ok Nhà Are Rồi Mỹ Rồi Rồi các con cứ viết vào trong này đi cho quen tay Make Made Made đúng không? Giống như kiểu là Made in Việt Nam ấy Đó Rồi Made in China Made in China Made in China <laughs> ra thì được. là made an vegetable con biết uh, ờ, con có thấy không lúc nãy cái bạn này bạn dơ quyển lên nhưng mà không phải là chữ adventure book đâu mà nó là một chữ tiếng pháp thì chắc là đây là bản tiếng pháp cái bản chiếu cho người pháp xem đấy mong liver d'aventure này <gasps> Charles Muntz, explorer. When I get big, I'm going where he's going. South America. It's like America, want to know where I'm gonna live? Paradise Falls, a land lost in time. I ripped this right out of a library book. Okay. Say was. Okay. Was. Was. Rồi. Was hay là word hả và bạn Annie was. thì chỉ được chọn một thôi was. bởi vì chủ ngữ của chúng ta là chủ ngữ chúng ta là he đúng không mà he thì là số ít nên chúng ta sẽ phải chọn là was he was surprised when she said she ripped the page out of a library book <laughs> bạn ờ, cái bạn uh, car này bạn ấy uh, ngạc nhiên khi mà bạn ấy nói là bạn xé một cái trang ở trong một quyển sách ở trong thư viện ok clubhouse there park Who knows what lives up there? And once I get there, well, I'm saving these pages for all the adventures I'm gonna have. Only, I just don't know how I'm gonna get to Paradise Falls. Mm hmm? Không nói cho con rồi. red, red. đúng rồi đọc là read. red và vẫn viết là read nhưng đọc là red họ sẽ hiểu mình là đang chỉ ở thì quá khứ đúng không ạ they read the book together rồi Good. You promised. No backing out. Well, kids fun. Adventure is out there. Adventure is out there. Ok, rồi. Còn nhớ từ này không? Nhớ không? Nhớ. Nhớ. <laughs> rồi. Đúng rồi, viết nó như là là cái từ bên bên trái đúng không nào? Nó còn đọc là gì? Left. Left. Left. Đúng rồi. She left the room bên trái by jumping out of the window. Đúng rồi. Left. Leave left, left. Sao? Hết rồi. You don't talk very much. Okay, please. Ok. khi mày đáng yêu lắm các bạn. Các bạn phải xem đi, nó tên là Up. Đây, cô cho con xem. Không, không ra. Up. xem À. Pixar đúng không? Đây. Đấy là đoạn đầu thôi. Ông này là ông Kho, là cái bạn uh, con trai trong phim đấy đấy, tôi lớn lên ấy. Còn à, Ellie là bạn con gái. Ông là vợ của ông này. Hay ảm, hay ảm, Xem đi. Cô, cô dạ, chưa xem. Cô cái ông kia là Blue Kid đâu? Sao hả con? Blue Kid đâu cô? Blue Kid đây. Nhưng mà cô chưa tìm được cái gì để chơi ấy con ạ. À. Đấy đâu chơi tạo quýt đi cô, ừ, tìm. Chơi câu cá đi cô, con thích chơi câu cá. À, nói bây giờ nhá. Telling time chơi câu cá đi cô đi câu cá rồi rồi rồi yên yên yên từ từ thì cô mở à xem chơi gì nào câu cá câu em cá câu cá câu à. cá câu cá các bạn cũng xem cái đấy đúng không ừ cuối cùng là vợ ông ấy mất vì bị bệnh đúng không ông ở mình xong cuối cùng ờ, thôi cô không spoil đâu câu cá chỉ biết là vợ ông mất thôi đã chơi gì nào em cô bắt được rồi cá cá cô câu cá đi câu cá thì cô đi bán cà phê đi cô đi bán cà phê cô tiền cô cô bán cà phê cô hôm trước cô thử vào chơi đấy à, bán cà phê đấy rồi thì nếu mà con muốn thắng thì các con không được grade quá là nhiều tiền một chút rồi không được chơi rất hay ừ. có gì mà mình chưa chơi rồi, rồi, à, dạ. Crazy đây là chưa chơi ạ Battle Roy Battle Royale này á không à, chơi Battle Royale không vui đâu cô đừng chơi cô em chơi rồi power Defense đi cô Tower Defense không. Khó nhỉ. Trang Hôm nay chúng ta sẽ chơi thử cái uh, À, à? người ta chơi team à? Players face each other in one versus one or team versus team showdown and try to keep their energy up until only one remains. Có nghĩa chơi đến khi nào chết thì thôi đúng không? Chơi đến chết đúng không? Không phải hết giờ đúng không? không phải đâu cô dạ, nếu mình chết cô quy định cô quyết định là chơi uh... Tower of Doom dạ. à? Tower of Doom Tower of Doom dạ. nó chết đây thôi cô đang đang đang bắt chơi chờ nó chơi không hiểu gì đâu chờ nó chơi không hiểu gì chơi cậu cá vậy chơi an toàn nhá cá đi đúng rồi cậu cậu cá an toàn nhá cậu cá cá ờ. đi các bạn rồi bạn nào viết lên trên bảng cô đấy ờ, 5 phút mà sao nó bắt chơi sao nó bắt tôi chơi 7 phút vậy không nha cô đa số nó hiển thị là copy á cô ok à? ok rồi vô vô vô vô vô chơi vào cùng các con nhỉ câu cá à thôi không chơi đâu câu cá không còn đứng nhất gì khổ lắm con cô muốn chia đi là ai mình lờ mao quá <laughs> Tôi lờ mao quá rồi Cô ơi, cô tên gì vậy cô? Ok, bắt đầu rồi Cô tên gì vậy dạ cô? Cho nha, con, bạn nào viết trên bảng cô? chưa được chưa được chưa được chưa à, có gì cô gửi lại link ở đây cho con lại nhạc mới á cô nhạc này hay nhỉ không vẫn là cái nhạc đấy nhưng mà nói là của trò này ấy con đi Skitico lâu quá Cô thích nghe cái nhạc này Skitico Lâu nó không nghe Đây đây từ đây từ Không may mắn Không may mắn Ủa? Chắc không phải. Ủa, câu rồi đôi giày nữa. Hên câu rồi đôi giày. đúng mà liên tiếp ý mình càng có khả năng là câu đuổi con to đấy rồi chậm rồi đó cô ừ, Ui, lúc nãy chắc là có bạn nào đấy câu được một cái một cái power up nào đó câu ở bài này như nào nhỉ cô xem nào what time is it Ủa, cái dễ thế quá dễ so với các con Ok, các con cũng sát nút à. hết nhở? Cô, cô Không có bạn... Sao con? đang ngộ lắm, cô nó sao cái đèn đen Chân sống con không cao thôi <laughs> Cô chưa thấy có bạn nào kiểu bứt phá Con gì đấy to thế? Đây, che hết màn hình của con đúng không? Không nhìn thấy cái gì luôn Tại vì nó hình gì đấy, này là hại mình ok có thấy bạn là trương thành linh là người nhất ở đấy nhưng mà khoảng cách nó không quá là xa có thể gỡ được còn thở là còn gỡ gỡ crazy crazy crazy cố lên cố lên cố lên cơ hội tốt để con câu thật nhiều cá đây Ôi bạn mèo nhà trống Ủa, bạn mèo nhà chung Bạn ấy một phát bạn lên Cô bạn ngờ là bạn nào Nên là ở sát cô Cái con câu lên được một ngàn mấy điểm Ờ Phải có con này nổi lên che hết màn hình cô rồi là con con cá bóng bóng gai chúng ta còn dưới 40 giây nữa thôi khoảng 30 giây nữa thôi con sứa con sứa con sứa che hết mà mình ok cô thấy số vị trí số 1 và số 2 rất là sát nút có thể là bạn mèo nhà chồng là người ta có nhiều chương trình vậy TV của em có cái movie siêu quan Canada Ui, hai kỳ vậy? mèo nhà chồng là từ thứ nhất Thứ hai chúng ta có bạn N là avatar là một con mèo đen hay là con báo đen gì đó rồi cùng à, thứ ba là bạn ph là một con husky <laughs> ok bạn mèo nhưng mà avatar là hình con uh, một một chú heo nha ok rồi chúng ta cô sẽ chữa qua một lần mọi lần uh, chơi bút kia này tôi cô không chữa được nhưng mà hôm nay cô chữa đi what time is it cô, em đúng một trăm phần trăm cô trả lời Four cô ờ oh, ok cô thấy là bài này cô chỉ ôn lại cho con còn nói bây giờ con biết hết rồi đúng không cái này là 6:30 này 6 giờ 30 sáu giờ 30 ờ, á ờ đúng rồi what time is it ok rồi cái này chỉ chọn rồi <laughs> chứ sai mà sao mà sai được ok Ba tại mẹ em lại sai tè le hạt me đó cô lại sai tè le à <laughs> rồi chắc không, không hiểu sao không, không chữa đâu dễ dễ quá dễ quá không, không chữa đâu rồi thì là không còn thật luôn là cô cô tìm bài ở trên Blockit khó cực luôn đi cô chả biết là cái nào nó hay cả Blockit buồn không có vui đâu cô nó chỉ chơi vui cuối giờ thôi bây giờ 9 giờ 8 phút rồi chúng ta chào nhau đến 9 giờ 9 phút chúng ta ao nhỉ <laughs> mai đi học nha mai mai thi rồi mai thi rồi rồi chúc các con may mắn làm bài thật là tốt nha kể cả môn gì thì cũng làm thật là tốt nha và điểm tổng kết được cao vọt lên nha. Teacher. Bye, teacher. Okay. okay.